thương sao câu hò điều lý quê hương lời em hát mùa xuân về nắng gọi áo bà ba che nghiêng nón lá lối co mềm đồng nồi ngát hương hoa. thương sao câu hò điều lý quê là em đó mùa xuân về rất là em có hay bên bờ thương nhớ anh vẫn chờ từng giạt nắng thiên tha tình em